aka ờ, Squad With Sơn Tùng MTP Battle còn nắm của tên tao và Sơn Tùng MTP yeah. Hater game tị vì tao fit rất thần tượng uh, Xem kỹ đi Hold up Chạy cùng với beat và giai điệu uh, à, Fit với Sơn Tùng sống cái kiểu Ui, đừng cố ghen tị và trông mong uh, Não chưa này số ngày mai hiểu nếu mày đã ghét, biết đâu phải thành cho Thành thật từng câu rap, hip hop kiểu thành raw Cứ việc đứng sau, chỗ đứng này dành cho Âm nhạc này bay xa, tiền cất về đầy kho Nếu mày đã ghét thì đứng hết ra đây Thời gian cho mày chỉ chừng hết 3 giây Muốn được mừng tuổi thì tới Tết ta ấy Rồi thì về chỗ, đợi xếp ra ấy Mày không hề biết cả quá trình đó ra sao Từ một hạt bụi tao cố gắng thành ngôi sao Tương tự ánh sáng từ vùng tối này vươn cao Để mà một ngày thần tượng mày nhắc đến tên tao Bitch